nhiều lúc ta lời hay cuốn theo vòng xoay ngày cứ thế trôi qua thời gian sao nhanh quá rồi bỗng dưng hôm nào ký ức tràn về đây nhìn thấy nhau hôm nay mà như vừa hôm qua bài hát ngày thơ bài hát mộng mơ còn mãi theo ta hoài theo suốt quãng đời tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ tìm lại rực rỡ giấc chiêm bao nhìn thấy nhau hôm nay lại như ngày xưa ấy ngày ấy bao vui buồn năm tháng mộng mơ là những trang thơ êm ngàn năm ta vẫn nhớ bài hát ngày thơ bài hát mộng mơ còn mãi theo ta hoài theo suốt quãng lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ cuốn theo vòng xoay ngày cứ thế trôi qua thời gian sao nhanh quá rồi bỗng dưng hôm nào ký ức tràn về đây nhìn thấy nhau hôm nay mà như mấy hôm qua